Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2021, tức ngày 21 tháng 8 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Thân, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Thân hôm nay là Canh Thân, Giáp Thân. Con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý. Sửu Tý nhị hợp là điểm báo cho thấy người tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong tử vi thứ hai này Bản mệnh gặp nhiều thuận lợi trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được người yêu thương phù hợp với mình. Vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, những sóng gió mà cả hai cùng vượt qua giúp cho tình yêu thăng hoa và ngày càng bền chặt hơn theo thời gian. Tình cảm gia đình nhờ vậy luôn yên ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên, thiên quan lại mang đến không ít bất lợi trong công việc của con giáp này. Công việc vốn đang suôn sẻ thuận lợi thì gặp phải kẻ tiểu nhân bày mưu quấy phá, hãm hại, bản mệnh cần phải tỉnh táo và dứt khoát đối mặt với kẻ xấu, chớ vì nể nang mà khiến những kẻ đó có thêm cơ hội làm hại bạn lần sau. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, sử Thân. Con số may mắn là 21, 65, 2. Tử vi tuổi Sửu. Dưới sự che chở của thực thần, công việc của người tuổi Sửu lúc này ổn định mang lại nhiều động lực và cảm hứng cho bạn. Bạn cũng nên tận dụng ngay thời gian này để phát triển dự định về tài chính, nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ khi mà được các thần này trợ giúp cho vận trình. Đặc biệt, thông qua các mối quan hệ xã giao, bạn còn có thể kiếm được một khoản tiền khá lớn. Bất ngờ này khiến bản mệnh vui vẻ suốt thời gian tới và bạn có thể hoàn thành dự định trước hạn đề ra. Thổ khí quá vượng trong hôm nay có thể gây ra một số vấn đề về dạ dày và hệ tiêu hóa khiến bản mệnh ăn uống không được ngon miệng. Nếu thấy tình trạng chán ăn, người mỏi mệt kéo dài, bạn nên đi kiểm tra ngay để có thể chữa trị kịp thời. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu. Con số may mắn là 03, 63, 3. Tử vi tuổi dần. Người tuổi dần được chính ấn nâng đỡ nên có thể nhanh chóng thực hiện các kế hoạch sự nghiệp mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. Các thần này mang tới tín hiệu tốt để bản mệnh tự tin thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Đừng vì lơ là mà bỏ lỡ. Những nỗ lực của con giáp này có thể được đến đáp trong mức độ nào đó, và bạn đã rút thêm nhiều kinh nghiệm cho mình trước để tiếp tục cho những kế hoạch dài hạn hơn trong tương lai. Và đừng quên gửi lời cảm ơn những ai đã giúp mình có được thành công như ngày hôm nay nhé. Tuy nhiên, niềm vui trong ngày hôm nay của những chú hổ kém phần trọn vẹn, bởi ngũ hành thổ mộc tương xung khiến tình cảm vợ chồng có chuyển biến xấu, dễ mâu thuẫn cãi vã vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đôi bên nên biết kiểm soát cảm xúc của mình, rộng lòng tha thứ cho đối phương để tình nghĩa vợ chồng được duy trì bền lâu. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, ngọ. Con số may mắn là 22, 58, 4. Tử vi tuổi mão. Thiên ấn nâng đỡ giúp người tuổi mão có tinh thần thoải mái, thăng hoa hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà bản mệnh thêm phần tự tin hơn trong các quyết định, tận dụng thời cơ kịp thời, bạn không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất nên mọi chuyện đều sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ được trao cho thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình và bạn chắc chắn không bỏ lỡ thời cơ để gây ấn tượng với cấp trên, giành được những thành công thuộc về mình. Do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, tình duyên có phần ảm đạm. Với ai độc thân thì mặt tình cảm chưa thật sự khởi sắc. Có lẽ trong giai đoạn này, bạn nên tập trung hơn vào việc hoàn thiện bản thân và yêu thương chính mình hơn rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. Con số may mắn là 32, 77, 5. Tử vi tuổi thìn. Dưới tác động của cục diện sửu thìn tương phá, người tuổi thìn có thể sẽ khá vất vả để giải quyết rắc rối trong công việc. Những trục trặc đó phần nhiều do có kẻ tiểu nhân phá hoại, ném đá giấu tay khiến bản mệnh bị lao đao, khó kiểm soát tình hình, thương quan gây rối, hiểm họa khó lường, bạn càng cần phải thận trọng và tỉnh táo hơn trong thời điểm này. Ngoài những tác động khách quan thì có cả nguyên nhân là do con giáp này không thực sự tập trung làm việc. Bản mệnh cần nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình, nếu không dễ mắc phải sai sót sẽ chỉ tạo cơ hội cho tiểu nhân quấy rối. Thổ khí vượng, rất may trong lúc mọi việc đang rối rắm thế này, bạn vẫn có một sức khỏe đủ tốt để đứng đầu với mọi khó khăn. Việc thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao đang đem lại những kết quả tuyệt vời và bản mệnh nên duy trì thói quen tốt này. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thân. Con số may mắn là 21, 69, 6. Tử vi tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ báo hiệu bản mệnh có một ngày nhẹ nhàng khi công việc tiến triển thuận lợi, sự nghiệp phát triển, làm việc gì cũng thuận lợi, khó khăn đã có người nâng đỡ kịp thời, hơn nữa, môi trường làm việc hài hòa, đồng nghiệp vui vẻ giúp đỡ nhau càng khiến con giáp này thêm phần hăng hái. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện là điểm báo tài lộc tiêu tán có thể xảy ra trong ngày hôm nay đối với người những chú rắn. Do đó, bản mệnh cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư tiền bạc, cũng cần phải tham khảo thêm ý kiến của những người thân thiết, những người có chuyên môn để tránh mắc phải sai lầm. Ngũ hành tương sinh góp phần thúc đẩy vận trình tình cảm suôn sẻ như ý, vợ chồng hòa hợp, gia đình trong ấm ngoài êm, Hạnh phúc gia đình là điều mà con giáp này luôn cố gắng gìn giữ và bạn sẽ không thể bất cứ điều gì phá hủy tổ ấm của mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. Con số may mắn là 42, 79, 7. Tử vi tuổi Ngọ. Sửu Ngọ tương hại nhắc nhở người tuổi Ngọ hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với những trắc trở trong ngày hôm nay. Dù bạn đã cố công cố sức hoàn thành nhiệm vụ nhưng mọi việc khó khăn hơn bạn tưởng rất nhiều. Hãy xem như đây là thử thách nhỏ mà bạn cần vượt qua. Cứ tự tin lên rồi mọi thứ sẽ vượt qua vô cùng êm mà hơn là bạn nghĩ. Hơn nữa, ngày này bạn còn phải đối mặt với những bất hòa trong các mối quan hệ xã giao. Có nhiều tình huống khó xử khiến bạn trở nên gắt gỏng và tỏ rõ sự khó chịu của mình. Đừng lúc nào cũng cố gắng hơn thua với những người xung quanh, có như vậy thì tình huống sẽ được giảm nhẹ sự căng thẳng. Ngũ hành tương sinh tạo cơ hội để mệnh chủ dành thêm thời gian quan tâm đến nửa kia và hâm nóng tình cảm của cả hai. Hãy nghĩ xem lần cuối hai bạn có một buổi hẹn hò đúng nghĩa là khi nào. Đừng để thời gian trôi qua khiến tình cảm cũng nhạt phai. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mùi. Con số may mắn là 32, 35, 8. Tử vi tuổi mùi, Sử mùi tương xung gây nên những vết dạn nứt trong tình cảm của người tuổi mùi với nửa kia. Nếu đã lựa chọn yêu, bản mệnh cần phải chấp nhận con người thật của đối phương, góp ý những điều cần sửa đổi thay vì chỉ trích, trách móc lẫn nhau. Có lẽ đèn tình thì đỏ bạc, thực thần trợ vận, tử vi thứ hai của người tuổi mùi cho thấy thần tài đang đứng về phía con giáp này và trao cho bản mệnh khá nhiều vận may tài lộc. Người tuổi mùi hãy nhanh tay nắm bắt lấy thời cơ, đừng để cho mình để lỡ những cơ hội may mắn như vậy nhé.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 người tuổi thân được chính tài che trở nên công việc hanh thông, thuận lợi vô cùng. Cơ hội phát triển đến và bạn sẽ không để nó trôi tuột khỏi tay mình. Hơn nữa, các thần này còn mở ra những khoản thu nhập rõ ràng, đặc biệt là thu nhập từ công việc chính, công việc dài hạn. Người làm kinh doanh cũng có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp. Bạn có thể tính tới việc mở rộng, phát triển thêm về quy mô, hình thức cũng như chất lượng để việc buôn bán ngày càng tốt đẹp hơn. Ngũ hành tương sinh giúp cho vận trình tình duyên của những chú khỉ diễn ra như ý. Nếu còn độc thân, bạn nên mở rộng trái tim mình và trao đi những điều chân thành nhất. Từ trái tim sẽ chạm tới trái tim, bạn cứ chân thành rồi nhất định sẽ tìm thấy những hạnh phúc của riêng mình. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, thìn. Con số may mắn là 45, 71, 10. Tử vi tuổi dậu. Người tuổi dậu nhờ có tam hợp cục mà lúc này, Bất kể bạn là người đang độc thân hay đã có nửa kia cũng đều sẽ đón tin vui về chuyện tình cảm. Một vài cử chỉ hay câu nói có ngụ ý của đối phương cũng sẽ làm bạn vui hết một ngày. Tình yêu quả có sức mạnh diệu kỳ phải không? Hãy trân trọng những phút giây được tận hưởng sự ngọt ngào đó. Lại thêm sự xuất hiện của thiên tài mà người tuổi dậu khá lạc quan trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Thậm chí có người may mắn thu về được khoản lợi khá lớn, Nhờ vào sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn mà bạn cũng sẽ đạt được năng suất cao trong công việc. Trong tháng này, vị trí thai thần ở nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ nên hạn chế lui tới hoặc tiến hành sửa chữa nơi này, tránh làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Con số may mắn là 20, 64, 11. Tử vi tuổi Tuất. Cục diện tứ hành xung là nguyên nhân gây ra những bất đồng ý kiến của người tuổi tuất với đồng nghiệp khi tranh luận về công việc. Cũng bởi đối phương cảm thấy ý tưởng bạn đưa ra thiếu sức thuyết phục, mà con giáp này thì không thể chịu được sự nghi ngờ từ người khác về năng lực của mình. Cứ như vậy, cả hai lời qua tiếng lại không ngừng, chẳng ai chịu nhường ai, thậm chí có thể kinh động đến cả cấp trên. Bạn phải hiểu rằng, việc mọi người trong cùng một tập thể có ý kiến trái chiều là điều hết sức bình thường, đâu phải ai cũng có suy nghĩ giống nhau. Điều bạn cần làm là chứng minh tính khả thi trong kế hoạch của mình để mọi người tin tưởng và chấp nhận. Thổ khí vượng còn cảnh báo mệnh chủ nên quan tâm tới sức khỏe của mình hơn. Bạn đang tự phá hoại sức khỏe của mình mà không biết đấy. Thói quen không lành mạnh như rượu bia, hút thuốc, ăn đủ nhiều dầu mỡ, đang làm hại bạn mỗi ngày mà bạn cố tình bỏ qua. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, dần. Con số may mắn là 32, 76, 12. Tử vi tuổi hợi Chính quan che chở báo hiệu người tuổi hợi có thể đạt được những bước tiến khá bất ngờ trong công việc vào thứ hai này. Ở thời điểm này, dường như không còn điều gì có thể ngăn cản hay làm khó bạn. Miễn là bạn có lòng quyết tâm, mọi thứ đều sẽ có kết quả như mong muốn. Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm của bản mệnh được mọi người ghi nhận. Nhờ vậy, bạn sẽ ngày càng được lòng cấp trên và có khả năng được thăng quan tiến chức. Nếu ai chưa đạt được điều này thì cũng đừng quá sốt ruột, Hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là thời điểm thích hợp chưa đến mà thôi. Ngày thổ thủy xung khắc, tình cảm lứa đôi không lý tưởng như bạn mong. Dù bề ngoài hai bạn vẫn có vẻ rất hạnh phúc, mọi người hết lòng ngưỡng mộ, nhưng quả thực có ở trong chăn mới biết chăn có giận. Chỉ có cả hai mới rõ ràng, dù không hề to tiếng cãi vã hay xảy ra xung đột lớn, nhưng cả hai cứ dần xa cách. Có lẽ hai bạn nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao và sớm hâm nóng tình cảm đi nhé. Giờ tốt trong ngày,